Tuấn Nguyễn Music chào tất cả các bạn thì hôm nay Tuấn Nguyễn Music sẽ mời các bạn cùng với Tuấn Nguyễn Music à, đi đánh giá cái cây Roland RB102 đây là cây Roland RB102 thì hôm nay thì Tuấn Nguyễn Music sẽ đánh giá một cách khách quan cho các bạn luôn từ kiểu dáng bên ngoài cho tới bàn phím âm thanh thì hôm nay mời các bạn à, nán lại xem hết video này để tiếng Nguyễn Visit có thể truyền đạt cho các bạn hiểu rõ hơn về cái dòng sản phẩm này cũng như là các bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn nếu như các bạn muốn mua online thì các bạn xem video này các bạn có thể hình dung được cái cây đó gồm những cái gì chức năng gì và có công dụng gì à, mà các bạn cùng mà tiếng Nguyễn Visit nhé thì đầu tiên Nước Mỹ Music sẽ mời các bạn đi à, tham quan ngoại cảnh của cây đàn RB102 Về kiểu dáng RB102 mang một cái thiết kế hiện đại của 2017. Đây là model được sản xuất cuối 2017 là hàng hot của 2018. Nếu các bạn nào mà có tìm hiểu trên mạng thì đây là một sản phẩm hot của 2018 bởi vì giá thành nó rất hợp lý và kiểu dáng nó rất ok. Cũng như các bạn đã thấy, ở đây cây RB102 nó mang một kiểu dáng rất là hiện đại, được Roland thiết kế rất là hiện đại nhằm mục đích đánh giá vào những thị trường thấp, những thị trường mà người ta mua về để người ta tập và người ta chơi bán chuyên nghiệp thì Roland 102 rất hợp với các bạn đó có nhu cầu không quá cao thì ở đây Roland à, thiết kế một cái kiểu dáng cho các bạn nhìn rất là mạnh mẽ đây ở đây dưới dòng tầm 17 triệu thì cái dòng không có dòng nào nó có ngoại cảnh đẹp như thế này mình chắc chắn với bạn một điều đó luôn với thêm một phần nữa đây là một dòng có nắp đậy che bàn phím để khi các bạn mà chơi ấy một thời gian mà nhà nào các bạn nào mà cửa không kín ấy thì bụi rất là nhiều nó sẽ dính lên tay bàn phím này mình có thể đậy nắp lại và mình bảo vệ phím rất là an toàn bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần thiết kế của bàn phím thì ở đây bàn phím của Golang RB102 nó sẽ được giấu những cái ẩn số ờ, đàn piano này mỗi một phím nó đều có chức năng riêng thì như các bạn đã thấy thì Roland sẽ không ghi bất cứ cái gì ở trên đây đây là dòng bán chuyên nghiệp và để tập nhưng mà Golang không có ờ, ghi những cái thông số gì ở trên bàn phím này nhằm tạo cho người chơi một cái cảm giác gọi là dòng chuyên nghiệp bởi vì những dòng chuyên nghiệp người ta không có ghi gì đâu ở đây Golang sẽ cho các bạn một vùng để các bạn điều khiển đó là gồm những cái nút nguồn cái nút function và nút lớn nhỏ còn gỗ cái đàn RB102 này thì sao thì gỗ này đó là gỗ ép bởi vì đây là đàn điện tử nên các bạn yên tâm gỗ ép hay gỗ nguyên tấm gì nó cũng như nhau thôi nó chỉ phát âm ra từ cái lo thôi gỗ ép hoặc gỗ nguyên tấm vì nó chỉ là để bảo vệ cái những cái bộ phận bên trong của đàn ở đây là nó dạng gỗ ép nhưng mà nó được dán như một lớp đề ca nó trên dạng nhám để khi mình để những vật gì đó nó không bị trơn dưới 17 triệu các bạn đầu tư cho một cái cây Roland RB102 này thì đầu tiên mình sẽ nói cho các bạn thứ nhất đó là bạn sẽ được kiểu dáng của cây Roland 102 mang tính chất hiện đại và tất cả những cái ờ, công nghệ của Roland như là ờ, bàn phím pha 4 này, công nghệ âm thanh Super Natural này, ờ, cảm biến phím này, mức độ nhạy phím này, những cái son nhạc nhiều này và ứng dụng kết nối Bluetooth nữa này. Đó, rất là nhiều với 17 triệu thì các bạn tìm đâu ra những sản phẩm nó tốt đến như vậy. Cái thứ hai, tiền 17 triệu các bạn bỏ ra đó là tiền thương hiệu. Roland là một thương hiệu nổi tiếng thế giới. Những nhạc công thế giới người ta sẽ thường sử dụng Roland bởi vì cái sao tiếng nó rất là thật các bạn. Theo mình được biết thì mỗi một sao tiếng của Roland được tạo ra là người ta sẽ thu những sao tiếng từ những cây răng piano cao cấp. Đó. Những cái tiếng đó người ta sẽ sao ra những cái tiếng gọi là cái mức độ nhạy của phím người ta sẽ quýnh từ nhỏ nhỏ dần lớn lớn mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh và rất mạnh thì nó sẽ tạo ra những cái lớp gọi là nó đi đều lên tức là âm thanh nó phát ra đều hơn khi mà chúng ta uh, chơi một cái bài gọi là cần nhiều sắc thái thì cây răng 102 này đáp ứng được cho bạn nếu như những cái dòng thấp thấp thì các bạn vô phương rồi tại vì nó sẽ có ba mức độ nhạy cho các bạn thôi thì các bạn quýnh xong nó sẽ nếu như các bạn muốn một cái cảm xúc gọi là nó nhẹ nhàng hơn nữa thì nó sẽ không có ra đâu và chưa hết bên cạnh đó 17 triệu đó là bao gồm cả tiền bảo hành các bạn Rô lăng thì bên Tấn Nguyễn Music sẽ uh, bảo hành chính hãng Rô lăng cho các bạn một năm bao gồm những cái vấn đề về à, bên trong hoặc con chip hoặc là những vấn đề về nhà sản xuất thì Tuấn Nguyễn Music sẽ bảo hành cho các bạn thì đó 17 triệu thì các bạn bỏ ra được gì à, thương hiệu tốt đàn chất lượng bảo hành chính hãng âm thanh tốt sử dụng là được lâu cái này nếu các bạn sử dụng mà các bạn chịu khó bảo quản tốt không để nước à, hay cái gì đó nó rơi vào trong thì các bạn có sử dụng được mười mấy hai chục năm là chuyện bình thường thì à, phần tiếp theo đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi review âm thanh và nghe âm thanh nó sẽ như thế nào ở đây mình sẽ không quýnh ra một bài hát nào hết mình chỉ cho các bạn nghe cái độ thật của âm thanh đó thôi vì các bạn có thể lên trên YouTube các bạn search và bạn kiếm rất là nhiều những tay gọi là pro để review những sản phẩm này quýnh những bài rất là hay ở đây mình sẽ không quýnh ra bài mình sẽ cho các bạn nghe âm thanh thật của cây Roland RB102 này bây giờ nhà mời các bạn cùng à, mình nghe và cảm nhận thử âm thanh nó gọi là Super Natural sẽ như thế nào à, ở đây á nha mình sẽ quýnh ở à, những mức độ gọi là từ nhẹ đến mạnh để các bạn nghe được cái âm bass nó sẽ à, quýnh mạnh như thế nào quýnh nhẹ như thế nào để các bạn cảm nhận được khi mà mình mua hàng ấy là mình đòi hỏi âm thanh nó phải tốt thì bắt buộc mình phải thử như vậy các bạn có thể hiểu được âm thanh nó sẽ như thế nào Đấy, mà các bạn nghe nhé đó là âm bass và mình kết hợp với dậm pedal để cho cái độ vang nó ra thì các bạn có thể cảm nhận được cái âm nó sẽ như thế nào còn bây giờ mình sẽ quýnh những âm trung tức là âm đô trung thôi mình sẽ không quýnh những nốt khác quýnh các nốt khác thì các bạn nghe nó rất là loạn thì mình sẽ quýnh từng nốt như thế từng sắc thái như thế để các bạn hiểu được là nó sẽ có rất nhiều sắc thái để các bạn chơi thoải mái bass nó sâu hoặc như thế nào đó thì một lát mình sẽ nhận xét sau mà các bạn nghe âm chung nhé Bây giờ là đến năm cao. Đấy thì các bạn có thể nghe được. Bây giờ mình sẽ nhận xét nha, mình sẽ quýnh lại để mình nhận xét cho các bạn. Ở đây mình theo cái cảm nhận riêng của mình, âm thanh đây bass rất là tốt, thật bass cái này là rất là chắc đó, bass rền vang giống như cây cơ vậy đấy mình đã thử cái cây trên cây u bass của Yamaha nên mình nghe âm thanh nó cũng xem xem tức là uh, à, 90 với cây u 3 của Yamaha cái uh, tiếng bass của uh, cây Roland 102 ấy bây giờ mình sẽ nghe lại thử âm chung Nói chung thì à, với 17 triệu thì âm chung như thế này gọi là chấp nhận được bởi vì cái âm chung này nó nghe nó có cảm giác như là nó không có bén với lại âm thanh nó tuy nó có ga uh, sắc nhưng mà cái độ bén của nó thì chưa có có với lại cái uh, cái độ gọi là uh, trung thực á, thì nó chưa chưa chưa có good lắm uh, nếu mà chấm thì mình sẽ chấm cho nó 8 điểm thôi bây giờ mình sẽ thử nghe âm cao cái âm cao này nè mình có cảm nhận như là nó giống như cái âm cao của cây ND21 á các bạn à, của dòng Kawai á thì các bạn quýnh vô à, nó có độ vang xì xì xì xì xì xì phía sau á giống như cây ND21 không tin thì các bạn cứ tới một cái tiệm nào đó bạn hỏi bằng ND21 á các bạn thử bạn nghe thử để mình quýnh các bạn nghe nó nó xì xì xì như là nó có những cái reverb nằm phía sau á nhìn nghe rất là giống cái đàn cơ ND21 đấy cái độ xì xì xì đó ở đây mình đánh giá cái này là cái cái cái cái cái, cái mức độ âm cao đó là bén đấy nhưng mà nó cũng giống như âm chung thôi ở đây cái răng 102 này nó sẽ mạnh về âm bass âm chung thì ở mức độ gọi là khá và âm cao ở mức độ là khá bass là ok bây giờ mình à, thử ờ, ờ, điểm một cái tiết tấu nào đó cho các bạn nghe thử cái bass và âm chung nó như thế nào nha nó có hòa viện không nha đó các bạn có thể nghe được những cái âm thanh mà mình đánh ra đây là những âm thanh mình thu thật từ đàn đó nên các bạn cứ cảm nhận đi ở đây mình đánh giá cao cái cây này về âm bass âm trung và âm cao thì ờ, ở đây mức độ tiện dụng thì chúng ta sẽ nói về cái cấu trúc cũng như là những thiết kế nào đó mà uh, ờ, Golang có thể mang tới người dùng một sự tiện dụng nhất thì mình sẽ đánh giá ở trên mặt là khách quan ở bản thân mình thì các bạn có thể tham khảo hoặc là các bạn có thể đến những showroom nào mà các bạn tin tưởng thì các bạn có thể tham khảo nhiều hơn thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy được là Golang không ghi bất cứ những thứ gì ở trên đây trên bàn phím mặc dù cái bàn phím này mỗi phím đều có một cái chức năng nên là sẽ thứ nhất sẽ làm phiền cho người à, sử dụng tức là mình phải nhớ từng chức năng của cái phím hoặc là phải dạch lại cuốn sách hướng dẫn sử dụng để mình có thể nhớ được chức năng của phím có một giải pháp nữa là các bạn cứ liệt kê ra những phím nào mình sử dụng nhiều nhất rồi mình sẽ ghi ra cái giấy hoặc là mình nhớ ở cái nốt đó thì mình cứ giữ function và bấm nút đó đó là cách giải quyết thứ nhất còn à, nếu các bạn nào thích cái sự chuyên nghiệp gọi là không ghi bất cứ cái gì ở trên cái à, bàn phím này thì à, đó là sự lựa chọn hợp lý à, cho các bạn thích cái sự chuyên nghiệp thì ở đây các bạn có thể thấy được à, cái à, những nút hiệu chỉnh mà Golang mang lại cho mình thì nó sẽ được tối giản mức tối đa nhất à, tức là ít nút nhưng mà mức hiệu chỉnh thì lại phong phú được gắn trên tất cả các phím á các bạn à, cũng như các bạn đã biết rồi đấy thì ở đây đó là hai nút này là nút cộng trừ của volume à, khi các bạn à, muốn tăng giảm volume thì các bạn cứ nhấn giữ thôi như các bạn đã thấy thì các bạn muốn à, à, giảm nhanh thì các bạn cứ bấm giữ thôi thì nó sẽ xuống nhanh đấy còn nút full sành này là ví dụ như các bạn thích cái tiếng piano chẳng hạn hoặc tiếng piano nào đó thì cứ giữ full sành và bấm cái nút chức năng dù giữ full sành này bấm nút chức năng thì nó sẽ ờ, cho ra những cái tiếng mà mình ờ, muốn theo ý của mình khi các bạn muốn tắt thì các bạn cứ giữ từ 2 ờ, đến 3 giây thì hàng quam sẽ tắt ở đây đèn nó sẽ rung nó sẽ chớp chớp để các báo cho bạn là tắt còn các bạn mở thì các bạn bấm vô nó sẽ mở ngay liền ở đây Bluetooth nó sẽ nằm ở đây khi chúng ta kết nối thì cái chữ Bluetooth này nó sẽ hiện lên màu xanh đấy thì đây là cái giá nhạc của cái ờ, Golang RB102 như các bạn đã thấy nó thiết kế dạng cong giống như những cái nắp của uh, giá của cây piano thì để đây nó sẽ có một cái ngấn ở đây để nó hạn chế cái mức độ chạy tức là khi chúng ta để cái nhạc lên nó sẽ nó sẽ giữ lại cho mình nó không bị tuột xuống như những sản phẩm khác đấy còn cái thanh này á đây là một thanh sắt nha các bạn cái thanh này được làm bằng sắt đó, nên rất là chắc chắn chỉ có những cái uh, mảnh này thì làm bằng gỗ nhưng thanh này thì sẽ là thanh sắt tất cả các ờ, đồ kéo này từ cái những cái cái cái cái cái mình nắm này đây là được làm bằng sắt đấy, còn những cái miếng này là làm bằng gỗ thôi đấy nhằm mục đích để giảm cái tối thiểu cái ờ, mức độ gọi là ừ, giá trị không cần thiết tới như là gỗ làm cho gỗ mắc thì cái cây này nó hai mấy triệu thì các bạn ờ, làm sao mà có điều kiện để đầu tư một cái cây dạng tốt mà như thế này nên ờ, Gulan quyết định chọn những cái gỗ ép để nó giảm giá thành xuống thì như thế thì Gulan mới có thể đưa những âm thanh thật nhất đến những các bạn mà thích những âm thanh chân thật như là Roland và cái mức độ tiện dụng cuối cùng đó là Ờ, về cái Bluetooth của cái RB102 thì có rất nhiều bạn quan tâm là uh, cái phím như thế này rồi sao mà chỉnh rồi nó thế này rồi mình cứ giữ function mình bấm tới bấm lui thì nó rất là phiền khi mà mình nhớ những cái phím này phím kia thì uh, Bluetooth người ta sản xuất ra nhằm mục đích khắc phục tình trạng đó thì uh, thương hiệu Roland à, viết một cái chương trình gọi là để bổ trợ cho những cái sản phẩm của họ đó là Pino Partner 2 để à, kết nối dẫn dòng mà có kết nối Bluetooth hoặc là những cái dòng mà có kết nối à, USB computer thì đây là một dòng à, cuối 2017 được tích hợp sẵn Bluetooth như các bạn nãy mình có cho các bạn xem đấy khi nó kết nối thì à, Bluetooth nó sẽ màu xanh lên ở đây mình sẽ không kết nối với Pino Partner 2 cho các bạn xem à, cái đường link clip của Pino Partner 2 và cách kết nối mình sẽ à, để ở dưới clip này thì các bạn cứ xem À, mình xin khẳng định các bạn một điều đó là khi mà bạn kết nối với bino Pino Partner hai với smartphone như là Android hoặc iOS gì cũng được thì à, đây cái iOS hoặc là cái Android của bạn à, nó sẽ là một cái như uh, remote để chỉnh tất cả những hiệu ứng trong đây ví dụ như là các bạn muốn đổi cái âm thanh trong đây thì các bạn lên bino bạc 2 để các bạn đổi cũng được luôn hoặc là các bạn muốn hòa hai tiếng chung lại với nhau hoặc là chia bàn phím mức độ nặng nhẹ của bàn phím đều được hết ở trên bàn phím này nó có ráng cho mình hết mình có thể chỉnh được mức độ nặng nhẹ của bàn phím được hết nhưng mà nó rất là phiền mình phải nhớ trong đầu nó phải như thế này thế kia thì mình cứ nói pino bật hai thì nó sẽ làm được hết nó có thể change bot tức là nâng giảm tông hoặc là thay đổi tần số của những cái nốt ở trên đây đấy hoặc là chơi game ở trên cái piano bạc nơi hai bằng âm nhạc cũng có luôn thì như hồi nãy giờ thì mình đã gửi cho các bạn những hình ảnh mà và những cái nhận xét vẻ bề ngoài cũng như là cái âm thanh của uh, Super Nero của cái RB102 này cho các bạn uh, cảm nhận rồi thì uh, với 17 triệu á, thì các bạn có nên đầu tư cây này không thì mình sẽ à, trả lời dùm các bạn luôn các bạn nên đầu tư bởi vì tầm 17 triệu không có những cái cây nào mà nó được như như thế này đâu à, tầm 17 triệu thì những cái cây đó là những cây dòng gọi là dòng phổ thông piano nó sẽ không có nắp đậy thứ nhất thứ hai đó là cái màn lo nó sẽ nằm ở trên cái lo luôn nên là chơi có cảm giác rất là đanh đấy mình sẽ thông báo các bạn gì luôn thì là 17 triệu thì mình nên đầu tư cái cây này là ok nhất nếu các bạn nào mà uh, chưa đủ điều kiện thì mình nên tấp góp khoảng 1 2 tháng nữa mình đầu tư con này thì nó tuyệt vời. Cái cây này là cho các bạn làm studio là vẫn ok tại vì có một số trường hợp bên uh, khách hàng bên mình mua những cây này về làm studio Thì uh, đó là cảm nhận của mình. Nếu mà mình chấm điểm sơ khai về cây này thì mình sẽ chấm nó 8 điểm rưỡi. Đấy, thì các bạn cảm nhận như thế nào thì là quyền của các bạn. Đây là ở mức độ gọi là mình nhận xét thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video clip của uh, Ờ, nhạc cụ tứ nguyễn ờ, chúc các bạn một ngày vui vẻ và chọn mua những sản phẩm mà mình yêu thích